Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với series video hướng dẫn kinh doanh online ở trên Facebook. Một à, mình sẽ hướng dẫn tất cả các chị làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân ở trên Facebook, tự tay xây dựng cho mình một hệ thống bán hàng đơn giản dành cho những người không biết gì về tính. Mình đã thực hiện dự án đào tạo hỗ trợ một triệu bố mẹ bỉm sữa bán hàng online và nuôi con hành tài của công ty cộng đồng cha mẹ chân thành lớp tổ chức Đầu tiên mình xin giới thiệu bản thân mình một chút. À, tên đầy đủ của mình là Phạm Văn Hùng, sinh ngày mùng 2 tháng 5 năm 1991. Quê quán của mình ở Hợp Tiến, Bản Thi, Chợ Đồn, Bắc Cạn. À, các bạn có thể à, liên hệ số điện thoại 0987884015. Zalo của mình là 016741888051. À, Facebook và fanpage YouTube của mình là đường link như thế này. Tuy nhiên mình hướng dẫn các bạn có thể làm thế nào để có thể kết bạn với mình một cách đơn giản nhất thì đầu tiên thì ờ, các bạn hãy đăng nhập vào Facebook của chúng ta đúng không và bạn tìm nick của mình là Phạm Hùng 13 đúng không đây là nick của mình nick chính của mình là Phạm Hùng 13 thì các bạn chỉ cần tìm kiếm là Phạm Hùng 13 thì nó sẽ ra nick chính của mình luôn đây đây là nick chính của mình à, các bạn muốn tìm fanpage của mình các bạn hãy đánh là phạm hùng 10 à, phạm hùng 04 nhá các bạn hãy tìm là phạm hùng 04 vi liệt không giấu nhé các bạn nhé Đấy. thì ở đây nó sẽ ra fanpage của mình đây thì đầu tiên để bấm vào đây rồi đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn à, cài đặt phần mềm Anidex Phần mềm Anidex này là một phần mềm giúp cho uh, các bạn có thể điều khiển được máy tính của người khác hoặc là để người khác điều khiển máy tính của mình tiện cho công việc uh, học hỏi và học hành của các bạn. Uh, ví dụ như các bạn đang uh, làm ở trên máy tính mà gặp một cái vấn đề nào đó thì có thể gửi cái cái mã của cái phần mềm này mình sẽ có thể ngồi ở văn phòng mà mình có thể điều khiển máy tính của bạn quá dễ dàng nhất thì để coi phần mềm thì nó có hai bước như sau đầu tiên là chúng ta truy cập vào Facebook tiếp theo là chúng ta sẽ tìm kiếm phạm hùng 04 để ra cái fanpage rồi sau đó gửi tin nhắn cho fanpage với từ khóa là điều khiển à, bây giờ mình sẽ làm uh, quy trình này nhé à, mình sẽ quay trở lại trang chủ đầu tiên là mình sẽ đăng nhập vào Facebook này tiếp theo là mình sẽ tìm là phạm phạm hùng 04 tìm ra fanpage của mình bởi vì phần mềm của mình để ở trong fanpage nhé tiếp theo là các bạn hãy bấm vào phạm văn hùng và đầu nó sẽ hiện lên cái cửa sổ chat như thế này sau đó bạn nào mà đã từng nhắn tin với mình thì sẽ nhắn tin fanpage của mình thì sẽ không cần bạn nào mà chưa từng nhắn tin với fanpage thì hãy bấm từ bắt đầu đây là một con ờ, chatbot hệ thống chăm sóc khách hàng tự động của mình ờ, lập ra kịch bản của mình lập ra à, bạn nào mà muốn sở hữu một hệ thống chăm sóc khách hàng tự động như thế này thì cũng có thể liên hệ với mình thì mình sẽ hỗ trợ các bạn làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra những cái kịch bản do các bạn nghĩ ra các bạn nghĩ ra kịch bản như nào thì mình đều có thể hỗ trợ các bạn ờ, ờ, viết viết được và làm được một hệ thống như thế này Giờ tiếp theo là các bạn hãy đánh từ điều khiển vào nhé mình cho bật vịt cây à rồi các bạn ấn điều khiển đó, thì các bạn hãy là đây là phần mềm điều khiển máy tính từ xa giúp việc hỗ trợ online hỗ trợ ờ, kinh doanh online hiệu quả đúng không các bạn bấm vào phần mềm Anidex nhá mấy phần mềm bên dưới đây các bạn không cần phải tải về đâu hoặc là tải về cũng được tải ba phần mềm này về cũng được tuy nhiên mình chỉ hướng dẫn các bạn tải phần mềm an index này thôi Đấy. thì khi mà chúng ta bấm vào cái tải phần mềm an thì nó sẽ tự tải cho chúng ta ở bên góc bên này nha các bạn để ý à, mình sẽ tắt cái này đi thì các bạn hãy bấm vào cái mũi tên ở đây nhé rồi bấm lên hiển thị trong thư mục này và các bạn bấm chuột phải lên này đây là phần mềm là các bạn hãy chỉ chỉ tay vào phần mềm nhá à, chỉ chuột vào phần mềm nhá rồi các bạn bấm chuột phải này rồi bấm run admin này rồi đấy thì à, nó sẽ ra một cái bộ này khi mà khi mà các bạn mà cần hỗ trợ các bạn hỏi là uh, Hùng ơi uh, hỗ trợ chị với thì mình bảo bật phần mềm Alex lên thì các bạn hãy gửi cho mình cái dãy số này sau đó là mình sẽ connect cho các bạn rồi nó sẽ có một chữ accept màu xanh xanh ấy. khi mà có người đăng nhập vào nó sẽ xuất hiện một chữ xanh xanh các bạn chỉ bấm accept là được đấy, đấy là mình đã hướng dẫn tất cả các bạn à, cài xong phần mềm hỗ trợ đây rồi các bạn có thể hoàn toàn là bấm này bấm chuột phải lên này bấm vào send to nhá send to này rồi cho ra desktop đó đây thì nó là phần mềm đây Adilex các bạn kính kích hai lần chuột vào rồi nó sẽ tự động các bạn chỉ cần gửi cái dãy số này cho mình là được đây là bài đầu tiên hướng dẫn các chị à, series video hướng dẫn xây dựng hệ thống bán hàng tự động thì các bạn chỉ cần theo dõi đúng từ bài 1 cho đến à, bài 10 của mình rồi các bạn sẽ tự khắc các bạn sẽ hình dung là à, làm sao mà xây dựng hệ thống bán hàng nó cũng đơn giản không như mình nghĩ đúng không